Cách chợ Tà Nung 200m, cách trục chính tỉnh lộ 725 chỉ 140m, đất triển đồi view thoáng mát, sẵn nhà lồng mới và kiên cố, giao thông thuận tiện. Thích hợp đầu tư kinh doanh cà phê view canh tác hoa tức, lợi tức trên đất, nghỉ dưỡng lâu dài. Tiếp đến là một lô đất ở Phù Động Thiên Vương, phường 8, diện tích 230 m2 sổ riêng xây dựng, giá 15 tỷ, đất nằm hướng đông, đường nhựa 5 m, ô tô vào tận đất, cách trục chính Phù Động Thiên Vương chỉ 4 căn, 2 phút tới trung tâm hành chính một cửa, gần ngã năm đại học, khu dân cư sầm uất, đầy đủ các tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, phòng trọ, căn hộ và cho thuê mặt bằng kết hợp định cư lâu dài. Sản phẩm cuối cùng là một căn nhà ở hẻm Ngô Gia Tự phường 12 với diện tích 50 m2, pháp lý mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở trên đất, giá 1,75 tỷ, hướng đông bắc